mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món lá hẹ nấu canh với đậu hũ ngon. cái món này thì nó rất là mát và nó còn chữa ho cho trẻ em nữa rất là tốt à, nếu mà bạn nào mà muốn nấu nấu mà chữa ho đó thì có thể thêm một chút xíu gừng rồi vừa là thức ăn và vừa là chữa bệnh luôn và cái lá hẹ đó thì những người lớn tuổi đau tức ngực nè cũng ăn rất là tốt và người nào mà bị bầm hay là bị té bị bầm đó sưng á, thì mình cũng giả cái tinh chất lá tươi ra mình bó vô bó vô cái chỗ vết thương đó thì nó cũng rất là mau lành hết bầm tan bầm à, ăn cái canh hẹ này một tuần một lần đó thì nó giúp cho mình á, giải độc cơ thể rất là tốt mà nếu bạn nào mà siêng nữa thì có thể một tuần thì nấu hai lần ăn ăn ngoài hàng quán thì nó không có chất lượng bằng mình nấu mình xào mình xào à, cái tinh dầu cho nó ra nó không có còn hăng nữa thì trẻ em ăn cũng rất là dễ xào với à, nhiệt độ lửa lớn đi giống như là mình, mình phi vậy đó vô cái nó thật là khô và nó ra cái tinh dầu rồi á mình mới bỏ xíu nước vô nấu thì nó cũng đơn giản lắm các bạn nhưng mà quan trọng là cái cái lợi ích của cái cái canh này nó đem lại cho mình á mình nấu với đậu hũ thì mình nấu với đậu hũ non như thế này dễ ăn hơn trẻ em là người lớn tuổi gì cũng dễ ăn mình cũng thích ăn hồi trước mình mua cái này mình không biết á mình hay cắt ở ngay cái đầu rồi mình bọt ra như vậy thì nó, nó nát hết nó phù hợp với à, những cái món khác hơn là cái món này có những bạn mà mình thích ăn bự thì mình cắt bự còn khoanh bự còn đây thì mình cắt khoanh vừa ăn thôi đậu hũ non thì nó mát nó kết hợp với hẹ nữa thì tuyệt vời cho cơ thể luôn giải độc nè gan bổ thận đàn ông ăn thì tráng dương khỏe mạnh nói chung là rất là tốt luôn em bé ăn cũng tốt nữa cả gia đình ăn ai cũng ai cũng có lợi cho sức khỏe hết vì ừ, vậy á mình vì vậy á, mình cũng nên siêng nấu nha chứ mà mình ra hàng quán thì ăn nó sẽ không có đạt cái cái chất lượng hay là cái vệ sinh thực phẩm mà mình mong muốn đâu tại vì người ta làm quá nhiều mà cho nên nó cũng không có được ưng ý mình đâu lại làm nhiều ấy thì nó nó nó không có mà không có vệ sinh như mình được như mình làm đâu mình làm ít nên là nó vệ sinh hơn là đơn giản thôi là mình nêm nếm cho vừa ý mình nữa là ok rồi chúc cả nhà có một cái món ăn thiệt là mát vào mùa hè này nhé các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi và đón tiếp xem tiếp theo những cái video mới nhất nhé bye